Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bộ Nguyện Tuyển Trung Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bộ Nguyện danh hiệu địa ngục phẩm thứ năm Phổ Hiền hỏi Lúc đó Ngài Phổ Hiền Bồ Tát thưa Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng Thưa nhân giác xin Ngài về trời rồng bạc hồ và chúng sanh trong đời sau Mà nói danh hiệu của địa ngục là nơi thọ bảo và chúng sanh mắc phải thuộc khổ trong quả giới cụ đề ở thời tới ba này và nói những quả báo không lành làm tất cả chúng sanh trong đời mặc tạo sâu nặng biết rõ những quả báo đó ngài địa tạng bồ tát nói rằng nếu tôi đương oai thần đức phật và oai lực nhân dạng mà nói danh hiệu địa ngục cùng tội bảo và báo danh hiệu địa ngục thuê nhân dạng cương đông của quả diêm phù đề có dạng núi tên là thiệt vi dạng núi độc tổ thâm thẳm trong đó không có ánh sáng mặt trời mặt trăng trong đó có địa ngục lớn và là cực vô giá để có địa ngục đá tỳ đây có địa ngục và tự giác để có địa ngục có thể là một lý giảm xương để có đường gỗ thông thương để có đường tiệt thật xa để có đường gỗ thiệt sàng để có đường gỗ thiệt ít để có thiệt lưng ngực để có được thiệt lưng đây có thiệt ngực đây có đường thiệt ly để có được một cái dương đồng để có đường gỗ bảo trụ để có đường gỗ lũ hoặc đường gỗ tọa thụ để có cái gỗ tước để có cái đạo nhạc để có đường gỗ là thiệt hoàng để có được một gỗ tận lùng để có được một cái thiệt thù để có đường gỗ đá xương Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói rằng thưa nhân giả, những địa ngục như thế trong giải đối thực lý có nhiều quá hàng, đây có địa ngục kiểu oán, địa ngục bạc thiệt, địa ngục phần liễu, địa ngục đồng tọa, địa ngục họ tơm, địa ngục họ cầu, địa ngục họ mạc, địa ngục họ ngu, địa ngục họ thật, địa ngục họ sàng, địa ngục họ lương, địa ngục họ ân, địa ngục lưỡi nha, địa ngục bạc bì, địa ngục ống huyết, địa ngục thiếu thủ, địa ngục thiếu cước, địa ngục đạo thức, địa ngục thiệt ốc địa ngục họ ấp, địa ngục họ lan, những địa ngục như thế trong một nhật lớn lại có những địa ngục nhỏ hoặc một hai ba bốn cái đến trăm nghìn danh hiệu chẳng đồng nhau Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói với Ngài phụ Hiền Bồ Tát rằng đó là do những chúng sanh với quả diêm phù đề tạo ác, làm điều ác nên cảm với ra những địa ngục như thế. Nghiệp lực rất lớn, có thể sẵn về núi tu di, có thể sâu nhiều bằng cả, có thể nắm chặt đầu thánh, vì thế chúng sanh trở nên khinh điều vậy nhọt mà cho là không tội. Sau khi chết đều có quả báo, dù mạnh muốn cũng phải chịu lấy, như chỉ thân như cha với con mỗi người theo nghiệp mà đi các đường, dù gặp nhau cũng chẳng bằng lòng chịu khổ thay nhau. Nay tôi nương qua đường Đức Phật và à, mà nói số lượng như thế trong mong giả tầm cái lời đó Ngài Phổ Hiền Bồ Tát đã rằng Dẫu từ lâu tôi đã biết tội báo trong ba đời ác đạo rồi Xong tôi muốn nhân giả nói ra Để tất cả chúng sanh có lòng hành ác sau này Nghe lời dạy của nhân giả mà biết quy ước theo giả pháp của Phật tội báo trong địa ngục Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói rằng Cứ nhân giả nhận địa ngục tội báo trong địa ngục như vậy hoặc là có định hoặc có địa một kéo người tội ra cho lựa người tội ra cho trong bảy người đến đó hoặc có địa một móa tiếng người tội cho bị giả sát ăn hoặc có địa một vạc dầu suối sùng sục nổ thân người tội hoặc có địa một đồ cổ đồng chạy bắt người tội ôm lấy hoặc có địa một tầng bừng lợi lẫn thất vào thân người tội hoặc có địa một cả thuần là bắn giả hoặc có địa một mỗi hàng đầu cùng tiện hoặc có địa ngục lao gai cắm sắc hoặc có địa một đấm nhiều giả lựa hoặc địa một chỉ đập vai lưng hoặc có địa một chỉ đột chân tay hoặc có địa ngục cho nặng sắc quẩn cẳng hoặc có địa ngục chúa đuổi chỗ sắc hoặc gọi là động tác để sách từ nhân dạng nhân dạng như địa ngục như thế trong mỗi ngục là có những khí cụ hình thành tù nhân bằng đồng bằng sắc bằng đá bằng lửa bốn khí cụ hình này là do hành nghiệp quỷ ác của chúng sanh mà cảm thấy ra nếu tôi thuộc rõ danh hiệu địa ngục trong mỗi ngục có trăm nghìn sổ sở cuốn biết là nhiều ngục nên tôi nêu oai thần đức phật và vì nhân giả hỏi nên nói số lượng như thế người nào rồng rác và thời cũng kiệt cũng thể hết tính địa tạng bồ tát bộ nguyện phẩm năm hết ha ha ha 三么地所好。